Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Nhân dịp ngày mới thì Hùng xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì Hùng xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa tiếp theo. Ngôi chùa này tọa lạc tại quận Tân Bình. Đó là ngôi chùa Long Hưng. Tọa lạc tại số 958 22 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và cổng tam quan của ngôi chùa được xây dựng theo kiểu trùng môn, đó là lối kiến trúc dân gian của người Việt. Và bây giờ thì mình vừa bước vào bên trong khuôn viên của ngôi chùa. Trước mặt các bạn khi bước qua khuôn viên của ngôi chùa, một hình ảnh hết sức là linh thiêng đang hiện ra trước mặt mình. Và chiếc tránh điện của ngôi chùa ở giữa khuôn viên có thờ một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Cùng với đó thì trên tầng 2 của tránh điện Nhà chùa có thờ bộ tượng Di Đà Tam Tôn, mắt hướng tam quan vô cùng là tinh tế. và bên tay phải của khuôn viên chùa có thờ bốn điện Phật. Đầu tiên là Quan Thế Âm Bồ Tát, thứ hai là điện thờ Phật Di Lặc. Và hình ảnh Đức Phật Di Lặc trong đạo Phật ở mỗi một quốc gia, mỗi một khu vực lại có vẻ ngoài khác nhau. Trong đạo Phật ở Ấn Độ, Đức Phật Di Lặc lại được mô phỏng theo hình ảnh thanh mảnh, tuấn tú có vẻ ngoài cao sang, quyền quý như một vị hoàng tử nhưng trong đạo Phật của Việt Nam thì vị Phật này lại được mô phỏng với dáng vẻ mập mạp, bụng căng tròn, khuôn mặt tròn trĩnh, miệng luôn tươi cười, hiền hòa và phúc hậu. Tuy nhiên, dù được tạo hình thế nào chăng nữa thì Đức Phật Di Nạc cũng được đạo Phật xem là một biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Và điện thờ Phật tiếp theo chính là quan thánh đế quân. Và quan công còn được gọi là quan thánh đế quân là một vị tướng tài dũng mãnh có công lớn trong việc hình thành nhà thục thời Tam Quốc. Và theo dân gian, sở dĩ con người gặp xui xẻo bệnh tật là do ma quỷ quấy phá. Quan công được dân gian tôn xưng là Phục Ma Đại Đế, có năng lực trừ tà. Và ngoài ra, ngài còn được tôn thờ là thần thủ hộ và còn có chức lăng là thần tài phù hộ cho mọi người phát tài. Và điện thờ tiếp theo đó chính là điện thờ Bà Chúa xứ Thánh Mẫu. Và hình ảnh điện thờ Bà Chúa xứ Thánh Mẫu không còn xa lạ gì đối với người dân Nam Bộ nói riêng hay là cả nước nói chung. Có rất nhiều các ngôi đền, ngôi miếu của người dân Nam Bộ đều có điện thờ bà Chúa xứ, Với mong muốn đó là mong cho bà phù hộ mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, tránh được giặc cướp, thoát khỏi dịch bệnh. nên người dân đã lập rất nhiều đền thờ cũng như các ngôi miếu để thờ phục bà. Và trước mặt của các bạn chính là bảo tháp của ngôi chùa Bảo tháp của ngôi chùa gồm có 7 tầng Tầng 1 chính là địa tạng Vương Bồ Tát Và tầng 1 chính là nơi để hài cốt của các chư tăng và Phật tử trong chùa Và các tầng còn lại chính là điện thờ các vị Bồ Tát và các vị Phật Thank you. trời nó mưa lớn lắm các bạn ơi. hiện nay thì mình đang ở trên chùa Long Hưng và vừa mới quay được ờ, hết video thì trời bắt đầu đổ mưa bây giờ thì mình cũng vừa mới đi làm về ấy. lên ờ, mình cúng dáng hôm nay là ngày mình phải xuất video rồi lên mình cúng dáng tranh thủ ờ, đến hai video để gửi đến các bạn tại vì thường thì thứ hai và thứ sáu hàng tuần là mình sẽ phải lên video và hôm nay đã là thứ sáu rồi nên mình cố gắng mình quay và mình vừa đến chùa Long Hưng thì mình quay xong ngôi chùa thì ờ, trời đã đổ mưa hiện nay thì mình đang ở bên cạnh một quán chay ở trong ngôi chùa và bây giờ thì mình sẽ vào mình thưởng thức qua món chay ở bên ngôi chùa Long Hưng này các bạn ha Hấp dẫn không các bạn